1. Hào khí Đông A của quân dân nhà Trần trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên. 2. Tài và đức của hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Ở đây thì cô giới thiệu với chúng ta một số tư liệu. Thế còn hình ảnh, phim tài liệu, giai thoại chúng ta có thể tra cứu ở trên mạng. À, tài liệu thì chúng ta có thể xem ở trong sách lịch sử lớp 7 này, đúng không nhỉ? Thế rồi thì à, xem ở trong một số tác phẩm văn học của lớp 9, ví dụ như là Hịch Tướng Sĩ, lớp 9 tặng đã học rồi đấy, chứ không phải đến lớp 10 mới học đâu ở chương trình cũ là lớp 9 có học thế rồi thì chúng ta có thể xem một số những cái à, văn bản về lá cờ theo 6 chữ vàng à, nói về Trần Quốc Toản này thế rồi thì chúng ta cũng có thể xem một số những vở kịch về An Tư Công Chúa à, An Tư Công Chúa được nhà Trần gả cho thoát hoan đúng không nhỉ thế rồi thì à, một số những cái câu nói rất nổi tiếng như ta thà à, làm quỷ nước Nam chứ không muốn làm vương đất Bắc đúng không nhỉ rất nhiều những câu nói chúng ta có thể tìm hiểu giải thoại chúng ta có thể tìm hiểu nhé với câu số 1 tư liệu cô sưu tầm như sau hào khí đông a chữ a và chữ đông trong chữ hán ghép lại thành chữ trần là hào khí của nhà trần thể hiện khí thế oai hùng, hào sảng, nhiệt huyết của nhà Trần. Hào khí Đông A là kết tinh lòng yêu nước sâu sắc của những người con thời Trần. Ba lần chiến thắng Mông Nguyên đã thể hiện tinh thần yêu nước tha thiết, lòng căm thù giặc sâu sắc và ý chí chiến đấu mạnh mẽ của quân dân nhà Trần. Và để thể hiện à, tinh thần à, à giết giặc thì à, tứ sĩ nhà Trần thường khắc lên cánh tay hai chữ sát thát, nghĩa là giết giặc thát đấy. Thát mới giờ là quân Mông Cổ. Sự đoàn kết của quân dân cả nước ấy chính là biểu hiện của hào khí Đông A trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên. 2. Tài và đức của hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn được thể hiện qua ba lần đánh tan quân Mông Nguyên. Ông phụng sự hết lòng bốn đời vua Trần là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông và Trần Anh Tông. Ông luôn quan tâm đến đời sống cho binh lính và có cách dạy dỗ thuyết phục khi binh lính của mình ăn chơi xa đọa, phong ân bội nghĩa. Ông vừa là nhà chính trị còn vừa là nhà quân sự lỗi lạc, văn chính luận của ông sắc sảo, giàu biểu cảm và ông còn là tác giả của bộ binh thư yếu lược hết sức nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, lịch sử quân sự của Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về lý thuyết về văn nghị luận. Trước hết là về mục đích của văn bản nghị luận. Mục đích của văn nghị luận là gì? Là thuyết phục người đọc về ý kiến, tư tưởng của người viết trước một vấn đề hiện tượng cuộc sống. Quan điểm của người viết là gì? Quan điểm của người viết là cách người viết nhìn nhận, đánh giá vấn đề hiện tượng cần bàn luận, thể hiện ý kiến khen chê, đồng tình, phản đối trước vấn đề hiện tượng ấy. Yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận biểu hiện qua những từ ngữ, hình ảnh, những câu văn có sức truyền cảm, truyền tải tình cảm, cảm xúc của người viết nhằm tăng sức thuyết phục. Văn nghị luận cần sử dụng yếu tố biểu cảm để tác động vào tình cảm của người đọc. Yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận cần chân thực, đảm bảo sự mạch lạc chặt chẽ của bài nghị luận à, với tác phẩm hịch tướng sĩ thuộc thể loại hịch. Hịch là gì? Hịch là thể văn nghị luận thời trung đại thường được vua chúa, tướng lĩnh hoặc thủ lĩnh một phong trào viết để khích lệ, kêu gọi, thuyết phục mọi người đấu tranh, chống thủ trong giặc ngoài. Hịch tướng sĩ tức dụ chư tỳ tướng hịch văn được Trần Quốc Tuấn viết vào trước của kháng chiến chống quân à, Mông Nguyên lần thứ hai năm 1285. Đọc văn bản, chúng ta cùng trả lời câu suy luận đầu tiên. Những nhân vật lịch sử được nêu ở phần 1 có điểm gì chung? Những nhân vật lịch sử được nêu ở phần 1 có điểm chung là đều là những tấm gương trung nghĩa của các đời trước. Suy luận số 2. Trong phần 2, tác giả đã sử dụng từ ngữ, hình ảnh, câu văn nào để bày tỏ tình cảm của bản thân? Chúng ta trả lời. Trong phần 2, tác giả đã sử dụng từ ngữ, hình ảnh, câu văn bày tỏ tình cảm của bản thân. Ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn phải buổi gian nan, chỉ căm tức chưa xả thịt, nột da, nuốt gan, uống máu quân thù, dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nhìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng. Câu suy luận Số 3. Giọng điệu ở phần 3 là người trên nói với kẻ dưới hay là lời người đồng cảnh ngộ? Cả hai các em ạ. Giọng điệu ở phần 3 giống như giọng điệu của người cùng cảnh ngộ, đồng thời cũng là người trên nói với kẻ dưới. Sau khi đọc ta trả lời câu 1, tóm tắt các phần của hịch tướng sĩ và chỉ ra hệ thống luận điểm, lý lẽ, bằng chứng của văn bản theo mẫu sao là vào vở. Đấy. Luận điểm là quan điểm của người viết đúng không nhỉ? À, và để làm sáng tỏ quan điểm này thì người viết có thể đưa ra một số những lý lẽ bằng những bằng chứng. Chúng ta sẽ đọc toàn bộ tác phẩm Hịch tướng sĩ, đọc kỹ lại nhiều lần và liệt kê ra bốn luận điểm cho cô, đồng thời những lý lẽ và bằng chứng làm sáng tỏ những luận điểm đấy. Thứ nhất là với luận điểm 1 là những tấm gương trung nghĩa đời trước, lý lẽ và bằng chứng được đưa ra. Lý lẽ từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ mình vì nước đời nào cũng có, được lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ. Bằng chứng, các tấm gương kỷ tín, do vu, dự nhượng, kính đức, cảo khanh, Nguyễn Văn Lập, xích tu tư. Luận điểm 2, nỗi căm thù của Trần Quốc Tuấn trước những tội ác và hành động ngang ngược của quân Mông Nguyên trên đất nước ta. Lý lẽ 2.1, ta cùng các ngươi sinh về thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan bằng chứng sứ giặc nghênh ngang ngoài đường uốn lưỡi cú diều mà xị mắng triều đình đem thân dê chó mà bắt nạt tệ phụ đòi ngọc lụa để thỏa mãn lòng tham thu bạc vàng vét của kho có hạn lý lẽ 2.2 chỉ căm tức chứ xả thịt nột da nuốt gan uống máu quân thủ dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ nhìn xác này gói trong da ngựa ta cũng vui lòng Luận điểm 3, phê phán những biểu hiện sai của binh sĩ đồng thời khẳng định thái độ đúng đắn trước tình cảnh hiện tại của đất nước. Lý lẽ 3.1 nhắc lại ân tình giữa Trần Quốc Tuấn và binh sĩ, so sánh ân tình đó với các tấm gương nhân nghĩa thuở trước. Lý lẽ 3.2 phê phán thái độ thờ ơ, chỉ lo hưởng thụ của binh sĩ và tác hại của thái độ ấy. Bằng chứng đưa ra là nhìn trụ nhục mà không biết lo, làm tướng chủ đình hầu quân giặc mà không biết tức, nghe nhạc thái thường để đãi yến ngụy sứ mà không biết căm. Nếu có giặc tràn sang thì cựa gà trống không thể làm thủng áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc không thể dùng làm mưu lược nhà binh. Lý lẽ 3.3 khẳng định thái độ đúng đắn là luôn cảnh giác trước giặc ngoại xâm và cần rèn luyện binh sĩ để sẵn sàng đánh giặc. Có như vậy mới bảo vệ được đất nước mang lại vinh quang cho bản thân và gia tộc. Bằng chứng, thái ấp ta vững bền. Bộng lộc các ngươi cũng đời đời hưởng thụ, từ gia quyến ta được êm ấm, gối chăn cho đến vợ con các ngươi cũng được bách niên giai não. Luận điểm 4. Khích lệ binh sĩ chuyên tâm học theo binh thư yếu lược để đánh giặc cứu nước. Lý lẽ, Lý lẽ 4.1 học theo sách binh thư yếu lược là theo đạo thần chủ. Lý lẽ 4.2 là mối thủ không đội trời chung với giặc, không cho phép binh tướng lơi là. Cần học binh thư yếu lược để tiêu diệt kẻ thù, bảo vệ bờ cõi. Đó cũng là chân lý, lẽ phải để dự nhục, đứng trong trời đất. Câu 2. Chỉ ra một số yếu tố biểu cảm được sử dụng trong văn bản hịch tướng sĩ chú ý đến giọng văn, hình ảnh so sánh, ẩn dụ, cấu trúc điệp, tương phản. Theo bạn, các yếu tố biểu cảm này có tác dụng gì? Chúng ta sẽ chỉ ra một số những yếu tố biểu cảm tiêu biểu ở trong văn bản thôi nhé. Chứ thực ra trong văn bản nó có rất là nhiều. Chúng ta cũng không thể liệt kê được hết những cái chi tiết mà chỉ liệt kê những chi tiết tiêu biểu nhất thôi. Hay người ta gọi là chi tiết điển hình đấy. Thứ nhất là về giọng văn. Khi cần thể hiện lòng trung thành với chủ với nước thì giọng điệu hết sức tha thiết, khi nói lý lẽ với các tướng sĩ thì phân tích rõ ràng, giọng điệu mang tính khuyên bảo và răn đe. Khi kể về tội ác của kẻ thù thì giọng căm phẫn, khinh bỉ, coi thường. Hình ảnh so sánh, so sánh việc để quân giặc ngang nhiên ở Đại Việt không khác nào đem thịt mà nuôi hổ đói. Ẩn dụ coi quân giặc là cú diều, dê chó nhằm thể hiện sự khinh thường. Tương phản, hình ảnh các trung thần xả thân vì chủ, vì nước và hình ảnh tướng sĩ Đại Việt ngang nhiên nhìn quân giặc hống hách mà vẫn lo ăn chơi hưởng lạc. Tương phản giữa kết quả của việc không biết nhục mà đánh giặc và kết quả của việc biết dựa nhục cho nước để đánh giặc. Tác động đến tướng sĩ Nghĩa là những yếu tố biểu cảm đấy nó có tác dụng đầu tiên là tác động đến tướng sĩ. Các tướng sĩ sẽ cảm phục cương trung nghĩa, khơi gợi cảm kích ân tình chủ tướng, nhận ra sai lầm của bản thân, khơi gợi lòng căm thù giặc và ý thức trách nhiệm với đất nước, khơi gợi ý chí rèn luyện binh thư. Tác động lên người đọc giúp cho người đọc trân trọng lòng yêu nước và biết ơn những tướng sĩ thời xưa, trân trọng lịch sử giữ nước oai hùng của dân tộc, khơi dậy suy ngẫm về trách nhiệm của bản thân. Câu 3. Hãy chỉ ra mục đích viết của từng phần và mục đích viết của văn bản theo sơ đồ sau làm vào vở chúng ta điền thứ nhất là mục đích viết của toàn văn bản chúng ta điền là khơi dậy lòng căm thù giặc ý chí chiến đấu cho đất nước và tinh thần rèn luyện binh thư mục đích viết phần 1 là nêu gương trung nghĩa để nhắc nhở về trách nhiệm của đấng nam nhi trong xã hội mục đích viết của phần 2 là khơi dậy lòng căm thù giặc giúp binh sĩ thấu hiểu tấm lòng chủ tướng của Trần Quốc Tuấn Mục đích viết của phần 3 là nhắc lại ân tình để khơi gợi lòng trung thành, đạo lý, giúp binh sĩ thấy được sai lầm của bản thân và lý lẽ cần theo đuổi bản thân nhé. Và mục đích viết phần 4 chính là kêu gọi binh sĩ chuyên tâm học tập binh thư để đánh giặc cứu nước. Câu 4. Cách sắp xếp các luận điểm có tác dụng như thế nào trong việc thực hiện mục đích của văn bản hịch tướng sĩ? Chúng ta trả lời, các luận điểm trong văn bản hịch tướng sĩ được sắp xếp theo một trật tự chặt chẽ. Phần trước là tiền đề cơ sở cho phần sau triển khai nhằm hướng tới thực hiện mục đích viết của văn bản là thuyết phục binh sĩ theo quan điểm của tác giả. Luận điểm 1 nêu cơ sở nhận thức, chân lý lịch sử, nêu gương người xưa để ngợi ca lòng trung nghĩa sẽ được nêu danh muôn thuở. Luận điểm 2 là nêu cơ sở thực tiễn, khẳng định tình cảnh hiện tại của nước nhà, thể hiện lòng căm thù với tội ác của giặc. Luận điểm 3 là dựa trên cơ sở nhận thức và cơ sở thực tiễn, phân tích những sai lầm của binh sĩ và hậu quả. Phân tích lý lẽ cần đi theo và ích lợi. Luận điểm 4 kết luận khẳng định binh sĩ cần chuyên tâm học binh thư yếu lược. Câu 5. Qua văn bản, Trần Quốc Tuấn đã thể hiện quan điểm như thế nào về trách nhiệm của các tướng sĩ với đất nước trong việc chống quân Mông Nguyên xâm lược. Chúng ta trả lời, quan điểm của Trần Quốc Tuấn là các tướng sĩ có trách nhiệm bảo vệ đất nước, chuyên tâm học theo binh thư yếu lược để chống giặc Mông Nguyên xâm lược. Đó là việc làm theo lẽ phải, theo chính nghĩa, xuất phát từ trách nhiệm của Nam Nhi đối với đất nước và đạo thần chủ, lợi ích cá nhân và dòng tộc của từng binh sĩ là sự hài hòa giữa cái riêng và cái chung, lợi ích cá nhân và lợi ích xã tắc, giữa lý và tình. Câu 6. Theo bạn, hào khí Đông A đã thể hiện như thế nào trong văn bản hình tướng sĩ? Chúng ta trả lời, hào khí Đông A thể hiện ở lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm chiến thắng kẻ thù bảo vệ đất nước. Điểm đặc biệt của hào khí Đông A là tinh thần đoàn kết vua tôi, tướng và lính, quân và dân trong hình tướng sĩ, sự đồng lòng đó thể hiện qua việc tác giả lập luận vừa trên lập trường của người trên với kẻ dưới, vừa trên lập trường những người đồng cảnh ngộ. Sự gắn bó vận mệnh binh sĩ với vận mệnh quốc gia, đem vinh nhục cá nhân gắn liền với vinh nhục của xã tắc. Câu 7. Văn bản hình tướng sĩ gợi cho bạn suy nghĩ gì về tình yêu đất nước? Hãy thực hiện một sản phẩm sáng tạo, tranh minh họa, áp phích, clip ngắn để thể hiện suy nghĩ của mình đấy, đây là một số những tranh minh họa hoặc một số những cái áp phích ngắn để thể hiện suy nghĩ thực ra lòng yêu nước không phải chỉ thể hiện ở lúc mà ở ờ, quyết tâm đánh giặc cứu nước đâu tất nhiên là quyết tâm đánh giặc cứu nước là thể hiện rõ nét nhất của lòng yêu nước nhưng lòng yêu nước có thể hiện ở chỗ thi đua xây dựng tổ quốc thế rồi trong lúc những đồng bào cả nước gặp nạn thì chúng ta chung tay chúng ta ủng hộ chúng ta chung tay chúng ta bảo vệ đúng không nhỉ cũng thể hiện lòng yêu nước nghĩa là lòng yêu nước thể hiện trong cả thời chiến và thời bình. Còn à, những suy nghĩ của các em về tình yêu nước thì mỗi bạn sẽ có một suy nghĩ khác nhau. Ở đây cô gợi ý, tình yêu nước là tình cảm đã có từ xa xưa, sẵn có trong mỗi con người. Đối với người Việt, à, như trong văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Hồ Chí Minh cũng đã từng viết dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta,